Nga tăng cường lực lượng hùng hậu tới sát vách Trung Quốc, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Nga vừa có động thái tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi. Theo Asian Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu các nỗ lực nhằm gia tăng sự hiện diện quân sự của Nga tại vùng Viễn Đông dọc biên giới với Trung Quốc trong bối cảnh các mối đe dọa từ nước ngoài đang lớn dần. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow quyết định thêm lực lượng tới đây sau khi ghi nhận được các căng thẳng gia tăng tại hướng chiến lược phía đông, khu vực bao gồm vùng biên giới phía đông của Nga với Trung Quốc và rộng hơn là châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù không nói cụ thể những mối đe dọa mới là gì hay đích xác lực lượng tăng cường sẽ được triển khai ở đâu, nhưng ông Soju cam kết cung cấp 500 đơn vị thiết bị mới và được hiện đại hóa cho khu vực này, cũng như một số nâng cấp dành cho hải quân. Chuyên gia phân tích Alexander Gabu tại trung tâm Kaneche của Moscow nhận định, Nga muốn đề phòng những tình huống bất ngờ thông qua việc đảm bảo năng lực quân sự tại khu vực này. Nơi đây có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu xảy ra tình huống xấu nhất là nổ ra xung đột, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng tích tụ giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Trung Quốc. Theo các báo cáo, đại diện phát ngôn của Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết mối lo ngại của Moscow tập trung quanh các hành động của những quốc gia nằm ở phía ngoài vùng này. Tất cả các hành động đó tất nhiên không đóng góp chút nào vào sự ổn định của khu vực, ông Peskov nói. Căng thẳng đã leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, khiến Bắc Kinh giận dữ. Ngoài ra, các chuyên gia đánh giá mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Mỹ và Đài Loan Hòn đảo mà Bắc Kinh xem là một vùng lãnh thổ của mình có thể sẽ dẫn tới một cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực. Trước đó, bình luận về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Viễn Đông, trang tin TFI cho rằng có vẻ động thái của Nga còn có liên quan tới việc thời gian gần đây, một lực lượng lớn người dùng mạng tại Trung Quốc tuyên bố rằng Vladivostok là một phần của Trung Quốc. Theo những người này, nơi đây vốn là quê hương Mãn Châu của nhà Thanh, nhưng đã bị đế quốc Nga thôn tính vào năm 1860 sau khi Trung Quốc bị Anh và Pháp đánh bại trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai. Ở Asian Times cho hay, mặc dù mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng việc Moscow quyết định đình chỉ lô tên lửa đất đối không S-400 thứ hai cho Bắc Kinh đã làm dấy lên nhiều câu hỏi. Trung Quốc đã tiếp nhận lô tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2018. Theo truyền thông Trung Quốc, sở dĩ Nga đình chỉ vô thời hạn lô S-400 thứ hai là do lo ngại công tác chuyển giao sẽ gây ảnh hưởng tới các hoạt động chống đại dịch COVID-19 của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, A Asian Times lưu ý rằng quyết định trên được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các hoạt động do thám. Đối đầu tàu ngầm tâm điểm chiến lược của Mỹ chung ở Biển Đông. Mỹ hé lộ chiến lược nhằm đối phó với lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc, sức mạnh chính trong năng lực gian đe của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những cuộc tập trận liên tiếp được Mỹ và Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông từ tháng 7 tới tháng 9. Các nhà phân tích theo dõi sát diễn biến tin rằng đây là cách để đánh giá sự vận hành của quân đội hai nước nếu xung đột thực sự xảy ra, theo Nikkei Asia Review. Chiến thuật đánh lạc hướng của Trung Quốc – trong những tháng vừa qua, Trung Quốc huy động lực lượng đồng thời ở bốn mặt trận ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Hoàng Hải và biên giới Trung Ấn. Tại gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông, chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Cũng trong thời gian đó, các cuộc tập trận được chiến khu miền Bắc tổ chức tại Biển Hoàng Hải. Tại Biển Hoa Đông, tập trận được quân đội Trung Quốc tiến hành gần Đài Loan và Nhật Bản. Các cuộc tập trận trên biển diễn ra trong bối cảnh binh sĩ Trung Quốc xung đột trực diện với Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya. Diễn biến các cuộc tập trận thời gian qua tương tự với quá khứ khi Trung Quốc xác nhập Tây Tạng đầu thập niên 1950 trong bối cảnh nước này đưa hàng trăm nghìn quân can dự vào chiến tranh Triều Tiên. Các quan chức an ninh Nhật Bản lo ngại khả năng Trung Quốc thu hút sự chú ý của thế giới vào một khu vực tranh chấp, trong khi âm thầm tiến hành các hành động nhằm đạt được mục tiêu chiến lược ở khu vực khác. Trong khi đó, Mỹ cho thấy nước này không dễ bị cuốn theo trò chơi đánh lạc hướng của Trung Quốc. Washington đã triển khai hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tới Biển Đông, lần đầu tiên trong vòng 8 năm để tiến hành tập trận. Việc triển khai hai tàu sân bay có ý nghĩa khác hẳn so với việc chỉ cử một tàu, một cựu quan chức tình báo Nhật Bản đánh giá. Với một tàu sân bay, lực lượng Mỹ dễ bị tổn thương nếu quân đội đối phương tấn công mục tiêu này, khiến các máy bay không còn nơi hạ cánh, Việc triển khai chiếc thứ hai cho thấy Washington giả định những điều kiện khốc liệt hơn, tương tự với hoàn cảnh xung đột vũ trang thực sự. Lựa chọn Biển Đông để tiến hành tập trận của Mỹ có liên quan tới nơi Trung Quốc triển khai lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược được trang bị tên lửa đạn đạo. Nếu xung đột hạt nhân xảy ra, Washington sẽ không sẵn sàng tấn công vào những mục tiêu quan trọng nhất của Trung Quốc nếu Bắc Kinh còn duy trì được năng lực phản công bằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Để bảo vệ con át chủ bài này, Trung Quốc đã xây dựng tại Biển Đông các đảo nhân tạo, củng cố năng lực phòng thủ bằng hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu. Nhưng mặt khác, nếu có thể vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, Mỹ sẽ làm suy yếu đáng kể năng lực phản kích của Trung Quốc dù trong thời chiến hay thời bình. Mỹ chiếm ưu thế sức mạnh chiến lược. Các cuộc tập trận trong tháng 7 cho thấy, trong kịch bản chiến tranh, Mỹ sẽ sử dụng máy bay từ tàu sân bay cùng các lực lượng khác phá hủy hệ thống đảo nhân tạo của Trung Quốc, khiến các tàu ngầm không còn nơi trú ẩn. Các tàu ngầm Mỹ thường tháp tùng tàu sân bay, khi đó sẽ tham chiến và tiêu diệt tàu ngầm Trung Quốc. Kịch bản này được Mỹ củng cố sau một động thái vào giữa tháng 8. Một hãng tin do chính phủ Mỹ tài trợ đã đăng tải trên mạng xã hội ảnh vệ tinh chụp lối vào căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc ở đảo Hải Nam, cảng đặt căn cứ đầu não của lực lượng tàu ngầm Hải quân Trung Quốc. Động thái này gửi đi thông điệp đầy sức nặng. Nếu xung đột nổ ra, các lực lượng Mỹ sẽ khiến tàu ngầm Trung Quốc không còn nơi để trú ẩn. Bắc Kinh dường như nổi giận với thông điệp này và tổ chức tập trận tại Biển Đông vào cuối tháng 8 hôm 26 tháng 8, quân đội Trung Quốc phóng nhiều tên lửa, trong đó có loại DF-21D diệt hạm và DF-26, tên lửa tầm trung với độ chính xác cao được mệnh danh là sát thủ diệt đảo Guam, nơi đặt căn cứ không quân Andersen của Mỹ. Mặc dù vậy, trong trường hợp Mỹ xóa sổ năng lực tấn công bằng tàu ngầm của Bắc Kinh, dù Trung Quốc có thể tấn công trả đũa vào Guam, lực lượng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo của Mỹ vẫn an toàn và Trung Quốc không có phương án tiếp cận hiệu quả nào. Các cuộc tập trận tay đôi vừa qua cho thấy về mặt chiến lược, Mỹ vẫn ở thế cửa trên và nắm lợi thế sức mạnh so với Trung Quốc vào thời điểm hiện tại. Nhưng về lâu dài, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tập trung phát triển kho vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tàu hải quân nhằm hướng tới cân bằng với Mỹ, trong khi tiếp tục né tránh việc tham gia đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ trang với Mỹ và Nga. Theo Nikkei, Mỹ đang nhắm vào các tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông giới chức Mỹ và Nhật Bản lo lắng về việc Trung Quốc dùng chiến thuật dương đông kích Tây để ngầm hiện thực hóa tham vọng chiến lược. Lầu Năm Góc đang tập trung vô hiệu hóa năng lực tàu ngầm của Trung Quốc tại Biển Đông. Từ tháng 7 tới tháng 9 năm nay, cả Mỹ và Trung Quốc đều tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông. Giới quan sát quốc tế liên tưởng các cuộc tập trận diễn ra cùng thời gian này với căng thẳng leo thang giữa hai bên – Điều này đồng nghĩa, dưới cái nhìn thông thường, đây là các màn tập trận nhằm tăng cường năng lực hoặc đơn giản dàn mặt đối phương. Nhưng dưới lăng kính quân sự, các chuyên gia đưa ra một bản phát thảo về bản chất của các đợt tập trận này. Trong đó, làm bật lên hai vấn đề, ý định của Trung Quốc và phản ứng tương ứng của Mỹ. Về phần Trung Quốc, Nikkei ASEAN Review của Nhật Bản ngày 18 tháng 9 nhận định rằng Bắc Kinh đang thực hiện chiến thuật phân tán sự chú ý. Cụ thể, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang có động thái đồng thời trên bốn mặt trận, gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Hoàng Hải và cả khu vực tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Tại khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép, nhánh Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Nam của PLA tổ chức tập trận từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 7. Cũng trong giai đoạn đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Bắc của quân đội Trung Quốc phụ trách tập trận ở biển Hoàng Hải. Tại biển Hoa Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Đông cũng tổ chức tập trận. Và dĩ nhiên thời gian qua, quân đội Trung Quốc xa vào một cuộc đụng độ thực sự với Ấn Độ ở biên giới. Như vậy, ở từng điểm nóng, các nhánh của PLA đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đây không hẳn là một kiểu đối phó hay bố trí dàn trải, Ngược lại, đây có thể là một chiến thuật hẳn hoi. Nikkei cho biết, quan chức an ninh Nhật Bản lo rằng có khả năng Trung Quốc đang cố gắng thu hút sự chú ý của thế giới vào một khu vực, song thực tế lại dồn sức gặt hái mục tiêu chiến lược ở khu vực khác.